bao xa đường về bắc lệ tuy xa mà gần chốn thanh tân long lâu điện các ví nào bằng cảnh hạc lâm san đền thờ châu bé trên ngàn cây xanh che phủ xóm làng lỡ thơ đường dốc núi quanh có trùng điệp nước sông thương quấn lượn bao quanh một màu ngát ngát non xanh xung quanh đường đeo trên đại ngàn chim kêu vượn hú bắc lệ ngàn đồng phù sơn trang lơ thơ mấy nóc nhà bên sườn núi bản làng xa xa nghe suối chảy chim ca ríu rít bộ người nùng đầu chít khăn làm rào quai xà tích áo tràn y cơm lam muối ông vượt ngàn lên non Nhịp chân bước thiên sơn mi vạn thủy Bắc lệ ngàn phố vị suối ngang lặng nghe tiếng hát cung điệu then đàn tình âm vang núi rừng điều song hao vang lưng khắp bàn hội lồng tông đời bạn đầu xuân lên ngàn chảy hội sườn lâm dâng nhang lê mẫu ba tòa tiêu tiêu nhã nhạc hát ca vang lừng về đồng tiến cung tuần nhang dâng lên tam bảo mời vương hộ trì tay dâng nhang miệng niềm từ bi tam tòa tiên thánh chứng chi cho đồng đêm đêm đốt đuốc soi rừng cứ đêm đêm đêm đêm đốt đuốc soi rừng sang nghe chim cú thú rừng gọi nhau đuốc ai sáng tỏ biển non trời một bầu son sắc tốt tươi rườm rà trên ngàn năm quả nhiều hoa ý nghĩ à ơi nghĩ à lên non trên ngàn tiếng hát véo von dưới khe cá lừng lờ trôi đôi núi bao xa sương phủ nhạt nhòa thương đồng loan giá về đây trên ngàn gió quân rung cây dưới khe cá lặn chim bay về ngàn cất cao tiếng hát hòa vang câu ca Bắc lệ sớm chiều đông đúc Có bao thanh đồng nô đức bán buồn. Chuông đền văng vẳng chiều hôm Mà sao trầu bé lên nương Lên nương một mình bách điều sớm chiều cá hoang tay khơi tay khơi bề bạc rừng vàng ý, à. ơi họ ơi mùa xuân về hoa ban nở trắng hoa cúc vàng tươi dốc dốc dốc bên sườn núi sau lưng đèo người mèo cát dốc dốc dốc bên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về người mèo đi dọc rách bên sườn núi sau lưng đèo người mèo cá xuôi dọc rách bên sườn núi sau lưng đèo người mèo quá đèo người mèo quá chim kêu vườn hót đêm ngày xôn xao đường dốc núi lối vào sơn cước cảnh non đồng nước nhược bồng lai cụ ôi gót hài gót hài thiêu hoa gót hài gót hài thiêu hoa sáng ngự đồng y ý à châm hoa điểm suyết lược châm cài ngọc tuyết phù ma à à, à, à. mà phần son trang điểm vào ra dập dìu vào ra dập dìu cành núi rừng ý, à. điều yêu hụt gió thu sơn lâm hoa cỏ tốt tươi ý, à, à, à, ơi à. dân văn tấu tình khuyên mời thỉnh tiên chầu bé giang nơi bản ngôi đền thờ sơn lâm công chúa bắc lệ ngàn tối tú anh linh